sám hối Phật Pháp rộng số rất nhiệm mồ Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu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 Đời là bể khổ mênh mông, Khéo nương Phật Pháp thoát cả vòng chậm luân. Nam mô cầu sam hối Bồ Tát Nam mô cầu sam hối Bồ Tát Nam mô cầu sam hối Bồ Tát Kính lạy mười phương Phật, à, kính lạy mười phương Pháp, à, kính lạy mười phương Tăng. Nếu chưa kia vô minh à, con đã phạm lỗi lầm mà nay sám hối ăn năn à, nguyện ăn chừa mãi mãi. Nếu trước kia sân hận ờ, con đã thù ghét người gây mau đổ đầu rơi ờ, hay nhà tan cửa nát có khi bằng lời nói ờ, con đã xung phạm người ý khinh bị chê cười khiến cho người đau khổ Có khi trong cơn giận ờ, con đã đánh đập người, lòng lửa cháy bời bời. Mằng giả xóa hung dữ, ờ, nay quay về nẻo chánh ờ, hiểu lầm lầm lỗi ngày xưa lòng dây dứng vô bờ xin cúi đầu sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát Nếu chưa kia tham lam Con đã cướp đoán người Hay ích kỷ cả đời Gây nên nhiều thiệt hại Có khi vì tham muốn Con đã giữ thật nhiều nhưng dùng chẳng bao nhiêu ờ, trong khi bao người thiếu có khi vì hưởng thù con phung phí riêng mình ờ, chẳng nghĩ đến chung quanh ờ, rất nhiều người thiếu thốn biển đâu trong quá khứ à, con đã lừa gạt người người đau khổ cả đời tội lỗi càng chồng chân Nay quay về nẻo tránh à, hiểu lầm lỗi ngày xưa Lòng dây dựng vô bờ xin cúi đầu sám hối Nếu chưa kia khờ dại Chẳng biết điều đúng sai Mãi lo lắng sinh nhai Tâm mình mờ loạn động không hướng đi cao thượng ghi những việc thấm hèn đời lắng lộn bón chen tâm thường và vô nghĩa không tin vào nghiệp báo chẳng biết có luân hồi à, gây tội mãi không thôi đi dần vào tâm tối chẳng kinh tinh tam bảo những bậc thánh phi thường à, nên sống rất tầm thường à, kiếm tìm điều hư ảo Nay quay về nẻo chánh à, hiểu lầm lỗi ngày xưa Lòng dây dứng vô bờ xin cúi đầu sám hối Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nếu trước kia kiêu ngạo chẳng biết tôn trọng người miệng chỉ thích chê cười để cho mình là giỏi kiêu căng nhìn tất cả cố tìm bởi lỗi lầm lời nói như dao đâm tâm khinh thị người thái quá thành công được chút ít tưởng mình tài lắm rồi nuôi lớn mãi cái tôi trong kiểu căn tự đắc khi lòng đầy tự mãn về à, nông nại hung hăng à, tâm dục vọng chào dân khó mà tìm kiếm đường đây quay về chánh đạo, ờ, hiểu nhân quả nghiệp duyên, ờ, lòng say dứng chuyện miên, ờ, xin cúi đầu sám hối, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Kính lại mười phương vẫn ờ, nhiều kiếp phạm sai lầm, Con sam hối ăn năn ờ, rất chân thành tha thiết. Nguyện theo lời Phật dạy yêu thương khắp muôn loài như biển lớn sông dài bao la và vô tận. Nguyện tình thương ban ngán như tâm Phật từ bi Trên mọi nẻo đường đi trong mênh mông Pháp giới xin vượt qua thù hận à, để mãi mãi về sau an trái chẳng theo nhau lòng an vui thanh thản xin mở lòng rộng lớn à, như trời đất thênh thang à, soi sáng cả mười phương với tình thương đầm ấm Nam mô vô lượng từ bi Bồ Tát. Xin tâm con yêu mến cả những người chẳng quen trên đường đời nhiều phen gặp nhau mà không biết. Xin tâm con thương hết à, những người ghét bỏ con, à, thầm chỉ đã đưa con à, vào khốn cùng đau khổ. Xin thương người già yếu kiếp sông đã đi qua lẩm vinh nhục phong ba tuổi trời không xa nữa Xin thương những em bé từng đôi mắng ngày thơ, Những vui khổ đang chờ kiếp người không biết trước. Nguyện lòng đầy thương cảm ờ, những thân phận tật nguyện ờ, làm người in phước duyên ờ, thiện thòi và bấn hành. Nam mô vô lượng từ bi Bồ Tát. Xin phần từ gia hộ lòng con như đại dương ờ, đầy ấm những tình thương ờ, dành cho muốn cầm thu chim trời đang tung cánh ờ, từng đàn về đi xa quằn chen chút lá hoa tìm thức ăn vất vả thu hoang trong rừng thẳm chú ẩn trong hang sâu hoặc bờ bụi cành cao cả một đời ngay dài cá tôm dưới sông biển từng giây phút tìm mồi sống cực khổ nổi trôi đoạt lẫn nhau sự sống xin lòng con thương hết ờ, mong muôn loài vượt lên ờ, khỏi thân phận thấp hèn ờ, để có ngài giác ngộ Nam mô vô lượng từ bi Bồ Tát rồi những người đã chết ờ, chưa có chỗ quay về còn vẫn vượng sơn khê đầu đường hay cuối ngọn những vong linh từ trước ờ, khi sống rất nghĩa tình ờ, vì nước quên thân mình một tấm lòng chung hiếu cũng có những vong linh đã sống rất sai lầm mà không tìm thấy thiện tâm chỉ gây ra đau khổ có vong linh nô tối à, vì tâm thức si mê à, lòng ích kỳ nặng nề chết rồi còn hung ác Nguyện lòng con soi sáng à, tất cả các vong linh bằng nguyện lực từ bi cho vong linh an làng. Nam mô vô lượng từ bi Bồ Tát. Nguyện tân cả muôn loài à, biển yêu quý lần nhau à, đừng gây cành khổ đau à, để kéo theo oan trái ai cũng biết phòng hộ à, những ý niệm của mình tranh à, suốt nào chúng sinh à, bởi an tâm hung bào trên đường đời vạn nẻo gầm nhau kết duyên lành trong tự tế hân hoan bằng yêu thương giúp đời Người với người yêu mến, à, người khuyên người từ bi, à, dòng luân hồi cùng đi, à, bớt được nhiều nỗi khổ. Pháp giới là vô ngã, Pháp giới là tình thương, Lòng từ chảy muôn phương, Tâm Bồ Đề cao thường. Nam mô vô lượng từ bi Bồ Tát. Nam mô vô lượng từ bi Bồ Tát. Nam mô vô lượng từ bi Bồ Tát. thành tâm sám hối lại đơn giản ngộ ờ, giữa thế gian tối tâm ờ, người là dần ánh sáng Vừa biến đời khổ đau, ờ, người đau cồn nương tựa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 Trí tuệ người vô cùng à, chiếu soi cả pháp giới suốt ba cõi chúng sinh. Không điều gì chẳng biết, à, biết làm sao nói lên à, lòng chúng con kính ngường.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 núi có thể lung lay nhưng người là bất đồng tâm bình an của người còn hơn cả hư không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 Người cao cả thiên liên, ờ, Người bao la vời vợi, Mà chúng con nhỏ bé ờ, tầm thường và tối lôi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 có ai ngờ được rằng tâm kiêu mạn khởi lên à, là nhiễm mô nỗi bước khiến chúng con chìm trong à, đam mê và dũng vòng à, thâm hèn và tối lồi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 làm được chung điều lành à, chưa có đáng là bao mà con tưởng rất nhiều nên khởi tâm tự mãn à, làm đóng lại con đường à, đi về nơi cao thường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 Ôi lầm lỗi chậm trùng văn kinh cả tâm con Dù tha thiết ăn năn Vẫn khó trừ diệt đường Cuối sinh mười phương phần à, soi sang cả lòng con để trong mỗi phút giây con luôn luôn tỉnh giác à, xét được lầm lỗi mình à, từ nội tâm sâu kính à, con nguyện mãi về sau